Hello xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm ờ, Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm tiếp một cái chiếc nhẫn tiếp theo à, Lúc đầu thì mình chỉ làm được mỗi cái chiếc nhẫn uh, hồi phục thôi Và sau khi kiểm tra đồ lại thì mình thấy mình còn hai cái Loran Energy nè Cũng như là hai cái Unknown Gem Mình sẽ kết hợp lại với nhau một xíu ha Để tạo ra thêm hai cái Loran Energy nữa Đây, hai cái Rồi, ú Ui, vậy là mình còn À, được, được, được Còn, còn dư, chế tạo xong còn dư Đã quá, đã quá Rồi, và mình sẽ làm chiếc nhẫn Đó chính là chiếc nhẫn thời gian Với chiếc nhẫn này thì mình có thể kiểu như là Làm cho những cái con vật Nó xung quanh mình á Nó đứng yên á Khá là hay ha à, Và đầu tiên thì mình cần phải làm cái nhẫn băng trước Nhẫn băng thì cần một cái nhẫn thường đúng không? Loran Ingot Để mình coi coi mình còn cái Loran Ingot không? Không còn là phải làm thêm á Cái đà này chắc phải làm thêm rồi <laughs> Đây Loran Ingot God mình sẽ làm nhiều nhiều một xíu ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cái là làm được ờ, một chiếc nhẫn đó nè Đây mình sẽ làm trước một chiếc nhẫn đi Công thức là như vậy Đó được một chiếc nhẫn sau đó thì mình cần kết hợp nó với um, um, 4 cái kim cương bị đóng băng ha và bốn cái Loran ingot nữa thấy chưa bắt đầu tốn kém thêm Loran ingot rồi nè hơi tốn xíu nhưng mà cũng phải gán đầu tư thôi xong mình sẽ lấy kim cương băng ra kim cương băng này trong những chuyến đi mai lúc đầu thì mình đã đào được rồi và nó nằm ở đây đây mình sẽ lấy ra bốn viên thôi ha là vừa đủ cho cái công thức làm nhẫn rồi đặt nó ở bốn góc Loran ingot và chiếc nhẫn vô giữa. Thế là mình đã được nhẫn băng và nâng cấp nó lên bằng bốn cái Loran Energy ten ten <laughs> không biết là nó có đóng băng được những con boss hay không cái này thì chắc phải đi khám phá rồi mình test mới được và chế tạo thì nó vẫn còn nguyên cái Loran Energy nè nói chung thì cái này giống như là một cái loại uh, vật liệu có thể tái sử dụng nhiều lần á đã nha đã nha rồi hôm nay cái nhẫn này thì nếu mà mình mình mình mình dùng một lần nó hư có nhiều không ta ui mình thấy cái hiệu ứng ngưng động thời gian nè nó khá là giống với cái totem thời gian của mình á hiệu ứng y gan luôn mà còn kéo dài hơn nữa vậy thì bây giờ mình sẽ để cái totem à không phải giữ chứ totem này có được cường hóa không ui totem mà được ghép ghép vô dòng sửa chữa luôn nè <laughs> đã vậy ừ, nhưng mà chắc mình không sử dụng nhiều đến mức phải ép sửa chữa đâu mình chỉ cần chậm hỏng thôi là đủ rồi mình sẽ kiếm hai dòng chậm hỏng mình ép vô hai cái um, vật phẩm của mình ha à, một cái chậm hỏng nè chậm hỏng chậm hỏng chậm hỏng cấp độ 3 luôn nè quất luôn rồi hai cuốn sách nữa xong và bây giờ thì mình sẽ tiến hành ui mà khoan cái cúp của mình nó cũng đang hư nữa Mình có nên sửa cái cúp lại trước không ta Ừ Mình nghĩ là mình nên sửa cái cúp mình lại trước á Đấy sửa cái cúp cho nó full độ bền trước đi à, Rồi sau đó mình sẽ tiến hành Tách dòng enchant trong những cái um, Dụng cụ có dòng chạm hỏng ra ha Ủa sao mất á Ok. Ui để hai cuốn sách vô mất luôn á Cái gì để dùng cuốn thôi đỡ tốn Mất hết cuốn sách rồi Thì cái tên á đây Tách tiếp Rồi sau đó ghép vô lần lượt là Cái nhẫn thời gian Ngưng động thời gian Chậm hỏng cấp độ hai thôi Mình sẽ ưu tiên chậm hỏng cấp độ 3 cho cái totem Để cho nó hoạt động tốt hơn á Và lâu hơn nữa Rồi Vậy là hôm nay trên người có hai chiếc nhẫn luôn Quá xa đã ờ, Và mình thấy trong cái thùng đồ chứa những cái um, món đồ từ những con quái vật á thì mình còn năm cái đầu xương đen nè chắc mình sẽ phải lấy ra ba cái kèm theo là bốn cục cát linh hồn nữa tới đây chắc nhiều bạn đã biết mình làm gì rồi đúng không mình sẽ đánh boss leader tại vì trong cái phần uh, nhiệm vụ của mình nó một cái có một cái nhiệm vụ là kiểu như là mình cần phải sử dụng cái co sát này để triệu hồi ra cái con gì á nhưng mà cái này hình như là phải giết boss leader mới có được thành thử ra hôm nay mình sẽ thử ờ, triệu hồi boss quy đời mình tiêu diệt coi coi nó có rơi ra thiệt hay không ha có nên quýnh à không được được được được không được không được được quýnh boss quy đời mà gần nhà lỡ quýnh không không nhanh á coi nó phá banh nhà mình rồi giết cái mấy em rồng của mình thì nguy hiểm lắm tốt nhất là mình nên tìm một chỗ càng xa nhà mình càng tốt ha lúc đó đánh thì nó sẽ an toàn hơn và chắc đầu tiên mình sẽ test thử cái nhẫn thời gian luôn khi mà nó vừa triệu hồi xong mình sẽ ngưng động thời gian bản hành cho nó trong mười mấy giây để coi coi có kết liễu được nó hay không ha ta lựa chọn chỗ đánh boss thì nó cũng khá là khó đây Ý, ủa trên này cao nè à, à, à nó có cái cái hang luôn u ý trời ý trời cho con boss quy đời vô trong hang ở này đây đây gắn ba cái đầu của nó vô và mình sẽ ăn trước một trái táo vàng đi sẵn sàng cho trận chiến rồi Vô, một hai ba Xong phim, xong phim Chuẩn bị nổ nè Nó nổ cái đồ một phát là mình ngưng động thời gian liền nha một Ơi ơi, 2 3 Nổ Ngưng động thời gian Yes, nó đứng yên rồi Ui, ui mình đánh nó vẫn phản đam mình lên Láo, láo, láo tét, láo tét Ủa, mình ngưng động thời gian thất bại hả Hình như ngưng động thời gian mình đánh là nó hết ngưng động hay sao á Nhưng mà không sao Kiếm mình đủ mạnh để giết nó mà Cố lên Ngưng động thời gian là ngay Ủa ngưng động thời gian mà nó vẫn bay bình thường nữa Rồi xong phim Mình đã kết liễu được nó rồi Ui Đây là sao nè đờ Ủa Chỉ có sao thôi hả Nó phải có thêm cái món gì nữa chứ Đúng không ta? West obtain Ten Corsac Rome Killing the Wither Đây rồi, đây rồi, đây rồi Và cái này thì Nó có ghi là um, Click on Nether Reactor Structure With a beacon uh, To start Pikman Legion Event À kiểu như là nó tạo ra một cái event gì đó Nhưng mà mình phải click vô cái khối gì nữa Oh man Như vậy thì muốn làm cái thành tựu này hơi khó rồi Hmm, tạm thời thì cái thành tựu đó để qua một bên ha Ở đây còn có một cái thành tựu là Kiểu như là đánh bại một cuộc xong được á Cái này thì chắc hôm nay mình làm được Để mình đi tìm một cái um, chỗ cướp dân làng mình tìm cái tên mà có cái cờ cắm trên đầu á mình sẽ đánh hắn để lấy cái hiệu ứng ờ, điềm xấu ha rồi sau đó mình sẽ kích hoạt một cái cuộc xâm lược để coi coi với sức mạnh từ xét giáp một thanh kiếm của mình và một chiếc nhẫn ngưng động thời gian thì mình có thể đánh bại được cuộc xâm ủa gì bảo vệ được dân làng từ ờ, cuộc xâm lược hay không ha không rồi chưa có kiểu như hỏi thăm sức khỏe mấy cái tên cướp dân làng chắc mấy tên đó giờ quên mình rồi Đi dạo một hồi thì mình gặp được một cái vùng có rất là nhiều cướp dân làng nè Nhưng mà mình để ý là hình như không có cái tên nào mà cầm Ui, ui sao cướp dân làng hôm nay đâu vậy Ui cướp dân làng 50 máu lận nha Không đùa đâu Ui không được rồi mình phải lấy kiếm ultimate ra mình xử cho nhanh thôi Kiếm mình chặt hai hai hit mới chết lận Tại vì nó 50 máu lận á Khá là khỏe Để mình tìm coi có cái tên Có cái lá cờ hiệu ở trên đầu không hay không ha có tên đó thì mới lấy được cái hiệu ứng điểm xấu Hmm Nhìn sơ qua thì mình thấy trong đây không có rồi Nó có nút trong lều trại không? Mình sẽ tìm thử Không có trong đây hmm. Chắc là cái danh trại này không có những tên mà có lá cờ rồi Phải tìm những cái um, căn cứ á Căn cứ cướp dân làng thì những cái tòa tháp ưa có mấy cái tên mà có lá cờ trên đầu lắm để mình đi thử một vòng qua bên đây coi kiểu lúc lúc trước á mình không có tìm mấy tên đó thì mình đi vòng vòng mình gặp hoài à mà bây giờ kiểu muốn tìm nó thì chả thấy đâu cả mấy lần rồi ôi ở đây còn có một cái ngôi đền nữa nè ngôi đền trong rừng được luôn lò mọ vô đây coi coi có đồ gì không nè đâu quá chưa ghé vô mấy cái ngôi đền này để kiếm đồ ôi trời mình người thành công luôn có lối đi riêng mà <laughs> có cổng không đi mình đi chơi mình đục lỗ mình vô cho cho nó xịn á rồi có cái rương uhm, không cho độ xịn lắm thôi kệ có có nhiều lấy nhiều đi ha giờ tầm này đòi hỏi gì nữa rồi gạt ui thôi tại vì giải mã thì mình vô mình lấy đồ luôn đi cho nhanh <laughs> Ui cái cái ngôi đền này không có xịn rồi Nó cho mình được cái trứng rồng rừng nè Ở nhà mình đã có một em rồi ha Tạm thời để cái trứng ở trong đó đi Để mình tiếp tục hành trình tìm những tên cướp dân làng mới được Không biết là ở trong đây á, thì Những cái đợt cướp dân làng á, nó có có tăng cường cái lực lượng hơn hay không Và nó có kiểu như là con boss gì khác hay không ấy Tại vì nó là một cái thành tựu riêng biệt luôn nha Nên mình nghĩ nó phải có cái gì đó đặc biệt lắm á Thử thế nào Ui lại gặp vùng đất nấm nữa nè Thôi hôm nay không cần nữa đâu Hôm qua bắt được cái con uh, Mangus là mừng lắm rồi <laughs> Hôm nay gặp vùng đất nấm là sợ lắm rồi đó Thiệt luôn á Muốn tìm mấy tên cướp dân làng bây giờ khó hơn cái gì á Ôi đây đây đây có cái danh trại Nhưng mà là của dân làng chứ không phải cô cướp dân làng Thiệt luôn Ôi đằng kia cũng có bộ tộc OT nữa Thường thường thì gần mấy ngôi làng dễ có những cái um, bọn cướp dân làng lắm Mình sẽ làng qua đây coi Không có Ồ chắc là làng sống chung với bộ tộc rồi Có bộ tộc kế bên bảo kê luôn nè xương thê không biết Ừ, ừ, ừ test, test, test thử, test thử Ví dụ mình không có đeo mặt nạ của bộ tộc OT nha Mình vô bộ tộc xong mình kích hoạt nhẫn lên thì sao Có ngừng động thời gian không Ờ mình chỉ ngưng động những cái tên lính thôi Còn cái tên tộc trưởng thì không có ngưng động Ui da, ai da, ui, ui, ui. Tộc trưởng nè Tộc trưởng nè Đó đó, dùng cái bụng phệ của hắn để Để đẩy mình ra đó Ui tia mặt trời, tia mặt trời Ban đêm mà cũng dùng tia được Tia mặt trời đỉnh thiệt Ê, mình mình sẽ ngưng động thời gian tiếp À, những cái tên kia làm phép cho hắn không có bị nhận sát thương từ đầu cận chiến cơ Mấy cái tên làm phép này nè Là mình phải tiêu diệt á Rồi đánh hắn tiếp được rồi nè Ui Hắn có cái bụng phệ lợi hại thiệt Ừ trưởng đi ngừng động thời gian tiếp Có cái nhẫn ngừng động thời gian đúng lợi hại luôn Tiêu diệt hắn Yes Nhờ có cái nhẫn ngừng động thời gian mà những cái tên đàn em của hắn không có cà khịa mình được Thành thử ra đánh bại hắn khá là đơn giản ha Đấy chính là lợi thế khi mà mình có được chiếc nhẫn thời gian đó Nhẫn ngừng động thời gian quá là xịn luôn rồi ừ, Bây giờ nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều nếu như mình gặp được một cái um, danh trại của bọn cướp dân làng ha Mình cũng đã đi rất là xa rồi mà không có gặp được Từ đồng bằng, núi, giờ tới sa mạc luôn nè Mà <laughs> không gặp nổi Voi ơi voi Mấy em có thấy cướp dân làng ở đâu không? Hướng này hả? Ok ok Ui voi chỉ chỉ cái vòi qua hướng này nè Ok cảm ơn cảm ơn mấy cưng nha để mình thử đi theo hướng mà bé voi chỉ coi biết đâu nó lại đúng á một cây nấm khổng lồ hmm. ấy ở đây nó có cái lỗ vậy nè ồ nó có cái lỗ ủa xuống đây có gì không ủa có cái mầm cây khối than ừ ờ oh khó hiểu thiệt <laughs> tự nhiên ở đây nó có cái hố nó trồng cái cây gì á rồi ê hình như bé voi nghe nhầm rồi mình mình cần ngôi làng ủa gì cướp dân làng chứ không phải ngôi làng trời ơi bé voi chỉ mình tới ngôi làng luôn rồi à. <laughs> gặp bé voi tốt bụng nhưng mà tốt không đúng chỗ rồi uhm. để mình thử mình băng qua khỏi ngôi làng này luôn coi coi có gặp cướp làng hay không <laughs> bé voi chỉ mình tới ngôi làng luôn à đúng là một bé voi tốt bụng có khác <laughs> sợ thiệt ừm ấy có khói có khói ôi no đó là khói từ một cái công trình man uhm, chắc phải tạm thời bỏ qua tiếp thôi <laughs> số mình nó vậy đó tìm cái con gì là nó tự động nó biến mất luôn à giờ tìm nó khó ghê ở đây có một cái con con rồng naga nè thường thường thì con này sẽ tấn công mình rất là ghê mình sẽ ngừng động thời gian thử hình như là mình không thể ngừng động thời gian đối với những cái con vật mà mạnh khác ha ơi được hay sao kìa <laughs> Ý? nó bị đơ rồi kìa ôi đơ thì tiễn ngươi đi luôn đơ thì tiễn ngươi đi luôn quá dữ rồi nó có rơi ra mấy cái găng không Ồ Khi mà mình ngưng động thời gian mình giết nó thì nó không rơi ra đồ nha Buồn vậy thường thường cái găng của con Naga đó làm được thuốc giải độc á Xịn lắm Hmm, như vậy thì cái nhẫn này nó cũng bị giới hạn ở một số điểm ha Tức là mình không thể ngưng động đối với những cái con vật quá là mạnh á Chắc mình nghĩ nó nó làm như vậy để cân bằng game á Chứ kiểu như <laughs> mình đánh boss, mình quýnh ông lợi, mình ngưng động thời gian, mình quýnh boss thì sao mà công bằng được rồi bên đây thì có một hai không hai con tàu của những tên cướp biển nhưng mà hầu hết mấy tên này thì không có cho mình hiệu ứng điểm xấu ấy mình cần những cái tên cũng có đội cái lá cờ hiệu trên đầu gì đó nhưng mà là cờ hiệu ờ, của cướp dân làng nha mình đang rất cần những con như vậy hmm, không biết là bây giờ phải đi gì vùng đất nào để dễ gặp nữa cỡ trước á mình đi lông nhông lông nhông mình gặp miết à mà cứ gầy ngay, ngay bữa nay mình đi tìm thì không thấy cái tên nào hết lúc nãy á mình có gặp cái chỗ mà nó có cái mầm cây ở giữa á thì sau khi mình search google thì hình như đây là chỗ đi triệu hồi boss ấy chứ không phải là đơn giản là cái mầm cây đâu nè nè cái mầm cây này nè sẽ lụm nó lên nó có ghi dòng chữ gì không mình có thể cho nó cái magma cream á là cái cây magma để cho nó trưởng thành thành cái pyro wood gì đó ồ nghe là có vẻ biết biết rồi đó đặt xuống Rồi mình cũng về nhà để lấy kem nhung nham rồi Thử nha Đây đây đây mình cho cho nó ăn được nè Giống như mình bón một xương nhá Ui hơi lâu nha Ui có chuyện gì xảy ra chưa Ui Ui Lâu vậy Gần hết kem rồi Ui đang hết kem mất me rồi mình thấy đây mình lấy ít quá một chiếc này mình lấy cả đống á cho ăn lòi mắng họng luôn wow rồi đó bực thiệt cái chứ ăn gì ăn nhiều dữ không biết nữa đi ra chỗ khác đi ra chỗ khác bữa nay ăn hơi nóng nha đây lần này hay cho nó ăn lòi mắng họng luôn ăn đi ăn giọng đi Ui Sao nó không có Sao nó không lớn chừng vậy Có bị sao không vậy Cái cây này có vấn đề à Mình, thử mình đặt trên đất là được không Đất không được đặt trên cát thì may ra Đặt trên đất không được Đi ra chỗ khác đi Hôm nay hơi nóng nha Nhiều chuyện dồn vô Ui đây đâu đây đâu đây rồi đó, đó đó đó lần này thì một hai cái là được rồi đây chính là con boss triệu hồi từ cái mầm cây nè cho nghe xong rồi chọi tay gì đó hả ui nó có hiệu ứng kháng cự kìa kháng cự cái gì nó rất, rất là trâu nha đừng có nhọn con nhọn này muốn chết ha vô vô vô ta nuôi cho người lớn ăn cái đống mắt kem mắt mà của ta giờ ngươi quýnh tay vậy đó hả hả không cho ta trái cây để ăn mà cũng quýnh láo tét nó khá là trâu ấy ui ôi, ôi nó bắn kịch độc ra bây giờ là dạng hình dạng thứ hai của nó rồi nó đô con rồi cơ nó đổi sang dạng chiến đấu rồi đó cái tay nó mọc dài ra để nó đánh mình được cơ ui ui ui ui nó, nó dùng combo mình ấy con này mạnh quá mình phải dùng nhẫn hồi phục nhẫn ngưng động thời gian được không yes <laughs> ngưng động thời gian người chết chứ ta người chết chứ ta cho người biết mùi lâu lâu là nó sẽ chôn vùi mình á mình đánh nó là một hồi nó chôn vùi mình xuống dưới đất đó đó đó nó lo mình vô cơ lao tét lao tét, ngừng động thời gian mà nó cũng lì lắm nha này thì không dữ không dữ nè ui đây là dạng cuối cùng của nó hay sao nè ui bây giờ nó còn cái cái lớp vỏ cây không mà, <laughs> chọn chết người phải chết hmm. lão tét hả và sau khi tiêu diệt nó thì nó rơi ra cho mình một cái quyển sách gì nè một quyển sách gì đây mở lên ôi quyển sách này uh... nó ghi nhiều quá mình đọc hoa cá mắt rồi <laughs> mà toàn tiếng anh không à mình bó tay á ở đây thì mình có một cái um... cái này mình có dùng để chế tạo không không có dùng để chế tạo luôn hai vật phẩm khác nhau hoàn toàn ok giữ trong túi trước đi là vật phẩm lên ra từ boss mà nên mình cứ tạm thời giữ trong túi trước từ từ search google nghiên cứu sao <laughs> hơn là mình còn nhớ cái vị trí cái chỗ này để mình quay lại mình đánh bot á chứ không thôi là mình lại bỏ lỡ một cái chỗ đánh bot rồi rất là ổn ha đến ngày hôm nay mình mất cái này thì được cái kia không gặp được cướp dân làng nhưng mà gặp được chỗ đánh bot khác thì cũng ok đấy chứ ví dụ bây giờ mình không có tạo được cái à, cuộc xâm lược của những cái con à, cướp dân làng thì mình làm cuộc xâm lược của những cái con big, big, zombie big man đi mình sẽ làm một cái um, gọi là cái ờ, đèn hiệu ha mình có một cái sao này đỡ đây nè rồi mình cần có thêm thủy tinh nữa tấm thủy tinh tấm thủy tinh lần trước mình xây xong mình để đâu ta ủa còn không vậy trời hình như đừng nói hết thủy tinh nha à đây còn còn may quá may quá vẫn còn rồi làm cái bi canh thế nào công thức của nó là như vậy ủa ui nhớ nhầm nhớ nhầm <laughs> không sao vẫn còn đủ rồi được đèn hiệu nè à, ờ, cái tiếp đến thì mình cần phải có khá là nhiều vàng đấy uhm, cỡ bốn khói bốn khói vàng rồi một chút đá cội xong giờ thì mình sẽ ờ, làm một cái um, cái tế đàn để mình tạo ra cái cuộc xâm lược của những cái tên uh, zombie pigman á mình làm gần nhà luôn cho nó máu rồi mình sẽ xây lần lượt là dấu cộng vàng để ở bốn góc vô ha xong tầng thứ hai thì đặc biệt hơn mình sẽ cho cái đèn hiệu ở giữa nè và xây đá cội ở bốn góc có đá có cục vàng và tầng cuối cùng thì mình sẽ xây giống như vậy thành dấu cộng ha rồi theo như mình biết thì nó sẽ xây giống như vậy và mình phải cần có cái uh, cái này nè cái con sát rơi ra từ cái con boss leader để mình triệu hồi ra cái nghi thức này bùm ủa đó đó đó đó ui ui ui vừa vừa bấm một phát nó ra liền ui trời, trời, trời, trời. nhẫn ngưng động thời gian để không thôi nó phá làng phá sớm mất cái kiếm của mình vẫn có thể hai hit một con á và cái này nó có thể nhanh hơn bằng cách mình dùng cây kiếm xịn nè kiếm ultimate nè ui mấy con này nó đeo vương miệng rồi đồ nether rai không nha mấy con này có, có con cầm cờ nữa kìa <laughs> ui con heo con heo con heo chiến binh hả ngưng động thời gian lần hai quá trời đông rồi what the heck nhấn hồi phục nhấn hồi phục <laughs> quá trời đông nè con, con con heo con heo nó mặc giáp các thứ để nó chiến đấu kìa ui, ui, ui không biết có chiến đấu nổi không đây mình phải hồi phục với ngưng động thời gian liên tục không thôi là nó nó quýnh hồi đồng mình á Nhìn cái dạng lực lượng của nó là mình thấy hơi sợ rồi Nè nè có nó cầm cờ kìa <laughs> Ui ui con heo con heo Con heo này không bị ngân động mà Giang Áo tét áo tét Tiêu diệt hết tiêu diệt hết Không chừa bất kỳ con nào Cố lên cố lên Cái này nó còn dữ dằn hơn cướp dân làng nữa Hộp hộp lái hộp hộp Ngưng động thời gian lần thứ N <laughs> nó, nó xuất hiện nhiều quá Mình mình xây sở không kịp luôn á Còn bài bài thì mình sẽ dùng cùng mình bắn đó Bay nè Bay Bắn nè À né Né cái gì Mấy cái tên này biết né nhá, Kìa kìa nó né kìa Né Né hộ Né hộ dùm dùm tôi cái này cái Né hộ Quỷ lửa nè Quỷ lửa nè Ui bắt đầu nó bay bay lên rồi kìa Nó bị gì mà nó bay lên lửng rồi kìa Chắc tại là tác dụng phụ của nhẫn ngưng động thời gian hay sao á Yes Mình gần chiến thắng rồi Hên là mình có vũ khí mạnh nên mình vượt qua cái Cuộc xâm lược của những cái con Bitman khá là dễ ha Rồi Hình như xong rồi đó Xong chưa ui sao kỳ á Ủa Ủa vậy là mình thắng chưa Nó chưa cho mình thành tựu nè Mình phải có cái thành tựu này mới mới mới xong phim được Ủa kỳ vậy Ở kìa Bùn quýnh muốn chảy mùi hôi hột luôn Mà không cho mình đồ gì hết Nó cho mình cái gì đây Cái ờ, Cái mực Mực của con quỷ lửa uhm. Một cái bốn cái lọ thuốc gì nữa nè Ui buồn ghê á Hay là mình thử mình triệu hồi thêm một lần nữa ta Để mình vô mình chế tạo lại cái đàn hiệu mình triệu hồi rồi mình đánh lại thêm một lần nữa ha để coi coi mình có được cái nhiệm vụ ổ kết thành tựu này hay không Mình chủ yếu là mình lấy thành tựu thôi Sao kỳ nhờ Mình đâu có Hay là mình đánh chậm ta Chắc tại mình đánh chậm quá hay sao ấy A few moments later Bây giờ là màn đồ sát tập thể của mình <laughs> Một mình mình chấp hết cái đống này Ui, hồi phục lại hồi phục lại Lần này mình sẽ không dùng nhẫn ngừng động thời gian nữa Chỉ dùng nhẫn hồi phục thôi Để coi coi nó có xong cái Cái cuộc xong được không nha Mong là nó mở cho mình thành tựu Đấy Mình đánh xong thì nó lại biến mất nè Nó không cho mình thành tựu Nó không cho mình thành tựu Kỳ vậy Ồ vô lý thiệt luôn á Ôi trời ơi Bịp rồi <laughs> Bị bịp rồi Hay da đây rồi, đây rồi Tại vì sau khi mình xem lại số đồ mà mình có được sau trận chiến Thì mình có được một ít cái Hotlin, cái con heo <laughs> Cái da của nó Và cái da của nó thì mình hoàn toàn có thể làm được vũ khí Một cái ná nha Cái ná này thì nó cần Cái này nè Cái cuốn đỏ thẳm Phải xuống dưới địa ngục thì mới tìm ra được Đó, thành thử ra mình phải lặn lội tới cái Tít chỗ này mình lấy nè Đó, mình sẽ Ê Ui kìa Rồi gặp dân chơi đánh bơm cảm tử nữa Cái, cái người nấm gì á Trời cái bơm nấm với mình Thiệt luôn á Bị ăn hiếp nữa <laughs> Bữa nay ngày gì mà sẽ bị dí hội đồng không vậy trời Rồi Mình sẽ đặt theo công thức vậy ha Ê hình như nó cần ba cái lận Ồ nó cần thêm một cái nữa Ok lấy thêm một cái cuốn đỏ thẫm nữa đây Rồi giờ thì mới đủ nè Mình sẽ đặt công thức ừ, giống như nó ghi ha Giống như vậy Là mình làm được cái ná rồi Slingshot Rồi cái ná này coi coi mình dương coi Ôi sao mình bắn được Ô ô ô ô Ok Ui sao bắn gì kỳ <laughs> cái ná này không cần dương nè mình mình chỉ cần ngồi là mình bắn được hả à. ngồi xong mình gài đạn vô nè đó giờ trên ná có đạn rồi đó mình để mình bắn thử coi cái có chết nổi con zombie Batman hay không nha hay là bắn một phát một nó quay qua nó vả mình cái mình đi luôn đấy <laughs> cũng chưa biết nữa ừ, bên đây có pháo đài địa ngục hả được <laughs> hồi nãy các người hội đồng ta bây giờ ta trả thù thôi gieo của nào gặt cái của đó à, để để để để mình mở rương ấy ừ, không thấy nó đây mình kiếm nó mình cà khịa coi nãy nó cà khịa mình rồi giờ tới mình cà khịa lại chứ mỗi ngày cà khịa là một niềm vui nhưng mình chưa thấy con nào để cà khịa nè hết vui rồi <laughs> không có con nào để cà khịa là thấy không vui rồi sao bữa nay nether vắng tanh gì ta bình thường như này xôm xao nhộn nhịp lắm nay vắng tanh à đã vậy còn có cái chỗ này nữa nè Ui đồ về đồ về để mình bắn thử nha Ui đứng xa xa kìa Bích Linh thông bạo hả Bích Linh thông bạo nè bắn bị cháy luôn kìa Giữ giữ giữ giữ Kệ đạn lại Bắn bắn cái là bị cháy liền Ui nó không vậy Bắn nè Đố Nó đẩy lùi ghê lắm á Nạn ná mà Bắn cho nó văng này nhưng mà hơi khó nhắm nha Cho người nếm mùi Sức mạnh của ná slam Vô đây vô đây bắn cho người lọt dưới luôn lại đây đây bắn cho người dưới luôn bắn cho người dẫn dưới luôn chưa chưa thấy chưa thấy ai bắn ná hả lại đây nè nè nè lão nháo ui bắn hụt <laughs> bắn hụt mất tiêu rồi nè bắn cho lọt dưới luôn nè bắn cho nó lọt dưới luôn vừa cái bụng ta lắm đây đây đây đây bắn nó lần hai bắn nó lần hai bắn nó lại nè <laughs> mình có vũ khí mới chuyên đi cà ghẹ rồi đó chính là nạn ná bắn bằng đạn kem mắt má <laughs> cái này là vũ khí siêu cà khịa luôn á được được được đối với một người đam mê bộ môn cà khịa giống như mình thì nhặt được cái này giống như là nhặt được cái đúng đồ nghề rồi tới công chuyện hết rồi mở rương thôi trong rương không có đồ xịn lắm một cái rương không có đồ xịn rồi nè mình sẽ kiểm tra coi khúc này còn cái rương nào không thường thường trong mấy cái tòa tháp này á nè nè còn rương nè hoài wow, quá trời mũi tên luôn Hmm. Cũng có thể là trong đây có một số rương chứa Nether Rit á Nên mình chỉ có mình Ồ oh, này nè nó còn dấu vàng nữa nè Nên chỉ có mình mình lục kỹ xíu ha Nhiều khi mình bất cẩn á Mình bỏ sót thì ổn Coi coi Ở đây còn quá trời vàng luôn Tiếp tục tiếp tục ừ, Ở dưới nó còn đường đi Chắc là trong đây sẽ có có đỏ á Bích Bích Lin hả Bích Lin Wow đi xuống tích dưới này luôn nè Có dấu độ dưới này không Ê Quen quen hình như đây là đường cồn <laughs> Chính xác luôn Lần trước mình bị bịp một lần rồi Mặc dù trong chuyến khám phá ngày hôm nay mình vẫn chưa thực hiện được cái thành tựu đó chính là bảo vệ ngôi làng khỏi cuộc xâm lược nhưng mà mình đã tự tay kiểu như là đánh bại hết những cái tên trong cái cuộc xâm lược của những cái con zombie pigman ha mong rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ có thể tiếp tục chiến thắng trong những cái cuộc xâm lược uh, uh, sắp tới uh, ngoài ra thì cái cái ná này nè mình sẽ rèn luyện khả năng bắn cho nó chính xác hơn để sau này mình còn đi cà khịa nữa bởi vì khả năng của nó là phát ra lửa cũng như là đẩy lùi mục tiêu khi mà bị trúng á nên mình cần phải um, kiểu như là nhắm cho kỹ chút và cái set đồ của mình nè chút xíu nữa là đi đi toan rồi hơn là nó vẫn còn hai độ phần trăm độ bền để mình tranh nhanh chóng sửa nó trong thời gian sắp tới ha và cảm các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp cùng giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye